Trong chương trình Cà phê sáng với VTV3 ngày 28 tháng 11, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền xung quanh bộ chuyển đổi tiếng Việt đang gây tranh cãi của ông. Không phải sự đổi mới, sáng tạo nào cũng nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng và bộ chuyển đổi tiếng Việt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền là một ví dụ. Trong cuốn sách xuất bản gần đây mang tên Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền đã đề xuất cách viết tiếng Việt cải tiến. Theo tác giả cuốn sách, việc cải tiến chữ viết sẽ thống nhất cách viết cho cả nước, loại bỏ được hầu hết các bất cập thiếu thiếu sót, khâu nhất quán trước đây, gây khó khăn cho người dùng, giảm tiện được bộ chữ cái 38 chữ chỉ còn 31 chữ, tiết kiệm được thời gian, công sức, vật tư khi tạo lập văn bản trên giấy. Tuy nhiên, đề xuất này đang tạo nên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ của dư luận trong thời gian gần đây, trước những phản ứng tiêu cực của dư luận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hiền vẫn cho rằng bộ chữ cái cụ phức tạp và vô lý, đồng thời khẳng định việc làm của ông có chủ định, mục tiêu và bước đi rõ ràng. Tôi đã soạn thảo phần thay đổi toàn bộ hệ thống phụ âm, còn phần nguyên âm tôi vẫn chưa làm xong. Khi báo chí đưa một nửa công trình giang dở lên, tất nhiên dư luận sẽ không tán thành. Ông Bùi Hiền cho biết, xung quanh câu chuyện về công trình của Phó Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền, tiến sĩ khoa học đoàn hương lại nhìn nhận ở góc độ văn hóa ứng xử đối với cái mới. Bà cho rằng công trình này có ý nghĩa quan trọng đối với ngôn ngữ tiếng Việt và có ý tưởng mới. Những ý tưởng mới cần có sự tiếp nhận và thẩm định trước khi phê bình, ném đá hội đồng. Chúng ta nên trân trọng ý tưởng mới, chúng ta nên nhìn nhận, suy ngẫm nó dưới góc nhìn khoa học tiến sĩ Hương khẳng định Bên cạnh câu chuyện về bộ chuyển đổi tiếng Việt, chương trình Cà phê sáng với VTV3 còn có nhiều nội dung hấp dẫn khác về các lĩnh vực xã hội, công nghệ, đời sống như vụ bạo hành trẻ mầm non ở TP, Hồ Chí Minh, thiết bị phát wifi quốc tế hỗ trợ khi đi du lịch nước ngoài, làm sữa từ các loại hạt.